Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, hiện tôi đang là chuyên gia cố vấn đầu tư bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, à, chuyên về căn hộ cao cấp, à, nhà phố và bất động sản thương mại. Hôm nay tôi làm cái video này để à, muốn nhắc nhở các bạn một điều rất là quan trọng khi mình à, đi mua à, bất động sản, đó là bạn phải xem được cái giấy tờ bản chính, sổ hồng, à, hợp đồng công chứng, biên lai nộp thuế hay là bản vẽ, tất cả đều là bản chính trước khi bạn ký hợp đồng đặt cọc à, khi mà bạn yêu cầu uh, được xem những cái giấy tờ đó có thể là uh, vì lý do nào đó chủ nhà họ sẽ thoái thác họ không muốn đưa cho bạn xem cái điều đó thì à, bạn phải đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy à, và các bạn có phải à, có nhiệm vụ là phải đi à, xem xét uh, tham khảo xem rằng là liệu rằng cái tài sản đó nó có đang bị thế chấp tại một cái ngân hàng nào hay không hay là một cái uh, tổ chức tín dụng đen nào hay không thì uh, đầu tiên để kiểm soát sơ bộ cái điều đó bạn có thể là uh, nhìn cái dấu giáp like ha của cái bản mà bản hồng à, photo đó nếu mà nó có dấu giáp like có nửa có hình nửa con dấu thì đó chắc chắn một điều rằng là nó đang bị uh, thế chấp tại ngân hàng một ngân hàng nào đó thì uh, tiếp theo bạn có thể là đến cái văn phòng mà đăng bộ tài sản để bạn kiểm tra tại vì khi mà bất kỳ một ngân hàng nào khi mà bạn Ờ, ký cái ờ, giấy nợ thì họ sẽ chuyển tên của của cái tài sản đó qua cho ngân hàng trước sau đó nếu mà khi mà bạn giải chấp thì họ mới chuyển tên lại cho bạn thì bạn chỉ cần lên đến cái văn phòng mà quản lý đất đai đó thì họ sẽ nói cho họ biết là hiện giờ cái tài sản đó đang đứng tên ai à, hoặc là bạn có thể đem cái photo đó lên phòng công chứng tại vì ở phòng công chứng là họ tất cả mọi uh, giao dịch uh, khi mà chuyển tên đều phải ra công chứng à, thì họ có thể là nhìn trên hệ thống họ sẽ thấy được cái tài sản đó của bạn nó đang hiện giờ là đang đứng tên ai à, còn khi mà nếu mà bạn đã làm tất cả những việc đó à, kiểm tra tất cả những ở các cơ quan đó mà không à, thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào nghi vấn thì bạn bước cuối cùng là bạn phải kiểm tra à, những cái à, hàng xóm xung quanh ngôi nhà đó hỏi xem là liệu rằng cái tài sản đó có thuộc sở hữu của cái người mà đang à, muốn bán cho bạn hay không và dạo gần đây hả có cái vấn đề gì xảy ra tranh chấp hoặc là kiện thưa hoặc là đòi nợ à, giữa chủ nhà với là những cái người lạ hay không thì bạn cũng sẽ biết được rằng là cái tình trạng hiện tại của cái bất động sản nó có vấn đề gì à, mà chủ nhà họ không muốn cho bạn biết à và thật cái điều thật sự đằng sau nó là gì ha thì cái cái vấn đề mà là à, sổ hồng bản chính nó rất là quan trọng tại vì khi mà có sổ hồng bản chính thì bạn mới có thể làm được cái công tác à, cái à, cái à, động tác là đi ra ngoài à, ngoài công chứng để chuyển tên chủ sở hữu cho mình thì à, tất cả nếu mà nó đang à, Ờ, cái bất động sản nó đang ờ, ờ, đang thế chấp ở một ngân hàng đó thì bạn phải yêu cầu chủ nhà người bán cùng bạn đi lên ngân hàng để làm rõ ra cái số nợ họ đang nợ ngân hàng là bao nhiêu cái tiền lãi là bao nhiêu tiền gốc là bao nhiêu và cái phương án để giải quyết nó như thế nào và tất cả mọi cái hình thức đặt cọc hay là chuyển tên đều phải diễn ra ở công chứng à, để có cái mặt của cả ngân hàng lẫn cái người bán và làm ở công chứng thì nó tất cả mọi thứ nó rõ ràng à, và cái điều đó sẽ tránh bạn à, cho bạn những cái rủi ro không đáng có à, đó là một vài cái điều mà à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn à, nhắc nhở bạn là phải luôn luôn cẩn thận đừng vì mình yêu thích cái uh, cái cái tài sản đó quá hay là vì nó rẻ quá mình không mua thì à, người khác sẽ mua mất mà bạn sẽ bị à, tổn thất cái việc mà là à, mất cái tiền cọc đó ha thì nếu mà bạn thấy cái video này có thể là giúp ích cho một ai đó bạn có thể giúp dùm tôi chia sẻ cái video cho họ và đăng ký cái kênh video của tôi để bạn có thể nhận được cái video khi mà tôi đăng lên sớm nhất À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cảm, à, hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo xin chào